xin giới thiệu với các bạn một cái bộ nhíp nhỏ để làm xe kéo xe lôi xe ba bốn bánh loại nhỏ loại này bốn lá à, dài 50 bản rộng 5 lá mỏng 5 mini Nói chung bộ này có thể sử dụng trong cái giới hạn tổng tải trọng là 350 kg là sử dụng hoàn toàn hợp lý phụ kiện thì vẫn cứ đầy đủ nhé các bạn nhé vẫn có cao su 6 chiếc vẫn có mõ động và mõ tính ốc ác là tất cả các dòng ốc đều là ốc chống trôi đấy cao su đẹp À, bộ này à, em bán 550.000 đồng các bạn nhé đầy đủ phụ kiện luôn tất cả phụ kiện đều rất là đẹp mọi chi tiết có thể đặt hàng qua số điện thoại 0983 818 955 Bộ này em có bán trên sen đỏ và Shopee các bạn có thể đặt ở dưới link sản phẩm dưới phần mô tả sản phẩm nhé. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì à, à, có thể đăng ký à, dùm mình à, à để ủng hộ cho kênh và bật chuông thông báo để mỗi lần à, có sản phẩm mới đăng lên thì à, sẽ nhận được thông báo ngay khi à, video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình.